Thầy Thông Lạc, bậc đạo sư đương đại của nhân loại. Trích Đặc San mừng sinh nhật thầy năm 2005 Ngày 10 tháng 7 năm 2005, Đức trưởng lão Thích Thông Lạc đã gửi cho các đệ tử hữu phước của Ngài tác phẩm vừa viết xong với tựa đề là Những lời Phật dạy tập 4. Tôi được diễm phúc có đến 10 cuốn. Tôi đã kính chuyển đến những bạn hữu có duyên lành với chánh Phật Pháp. Tôi ước nguyện sẽ nhân bản nhiều hơn để cho nền chánh đạo của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni được dạng dỡ, ích lợi cho toàn thể nhân sanh. Vào năm 1983, khoảng 4 giờ khuya sáng, chúng tôi ra bến xe Trảng Bàng mua vé để trở về miền Tây, sông nước Cửu Long, quê tôi ở Châu Đốc. Cậu Sáu Đạt em ruột của bà Liên Thiện, Mỹ Châu giới thiệu cho tôi về trưởng lão. Ngài đang đứng xin xe đi Vũng Tàu. Ngài đội nón tai bèo, tròm dâu lơ thơ bạc trắng. dáng ngài tịch tịnh, uy nghiêm rất đổi từ bi. Cậu sáu nói, Ngài là tu sĩ Phật giáo đã tu đắc thánh quả. Ngài biết cha, mẹ của mình sanh về nhà nào, ở đâu. Tôi vội đến kỉnh chào và xin phép được mua vé xe. Ngài đã vui lòng chấp nhận. Hình ảnh tịnh hạnh, siêu phàm ấy tôi còn nhớ mãi cho đến ngày hôm nay. Tôi có biết đâu rằng buổi diễn kiến hôm đó là bước ngoặt rất quan trọng, được đón nhận làn gió mới tránh pháp thổi mạnh vào cuộc đời của chúng tôi. Có lẽ chuyến đi đó ngài ra thăm viếng Đức Viện Chủ Hòa Thượng Thích Thanh Tử. Sau này tôi có được nghe cuốn băng mà trong đó các tăng sinh thiền viện trơn không vũng tàu vấn đạo trưởng lão, Trưởng lão Thích Thông Lạc trả lời rất thông suốt, giải trình rất cụ thể con đường đi đến quả vị A-la-hán. Ngày xưa chúng ta thường hay mơ ước, dễ gì có được đại phước sanh vào thời Đức Phật và gặp được Phật để nghe chánh Pháp. Kính thưa quý vị, quý đạo hữu thân mến, kể từ năm 1980, ánh tuệ giác đã bừng sáng trong bầu trời Việt Nam. Quả vị A-la-hán có một người Việt Nam tại huyện Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh thành tựu, đó là trưởng lão Thích Thông Lạc. Một vị La-hán tận tụy, bi mẫn, thương chúng sinh như mẹ hiền thương con. Quý bạn có quy y, có hữu duyên lên tổ đường học đạo, có đọc những kinh sách của tu viện trơn như, chắc có lẽ sẽ cảm nhận và rõ biết. Quý bạn có nhận ra mình có thiện căn với Phật chưa? Một vị A-la-hán có một nếp sống, sinh hoạt đặc thù siêu nhân, nhưng rất bình dị, gần gũi với chúng sinh, thanh thoát giữa đời thường. Thánh hạnh của Ngài trong thời đương đại đầy chất nhân bản vô biên. Điều đó cho chúng ta biết rằng đạo đức Phật giáo đã hồi sinh lại và sẽ mãi mãi lay động trong từng trái tim của con người. Thời đại đầy đấu tranh, ngũ truyền cái đang chi phối đời sống con người. Thời đại vật chất văn minh, khoa học cực thịnh đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu đời sống, thỏa mãn khát vọng dục lạc thụ hưởng của con người. Bên cạnh đó là bề trái của một thế giới đầy khủng bố chết chóc, đau thương, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn rủi ro bởi sự phát triển khoa học cơ giới cũng như vũ khí hiện đại tối tân dùng để sát thương đồng loại với số lượng khổng lồ, man dợ và vô cùng tàn ác. Than ôi! Đó là quy luật của nhân quả, mà nguyên nhân của nó là trong cuộc đời. Phương pháp chế ngự tham, sân, si chưa được phổ rộng. Bởi si tăng còn đang ngủ vùi trong tòa sen danh lợi, phủ trùm một màu đen tà pháp. Đệ tử phản thầy cũng từ lòng tham danh, sân nhuế, si mê. Đức Thích Ca Mâu Ni bỏ cung vàng ra đi tầm sự cứu rỗi đau thương cho chính mình, cũng nhờ sự giác ngộ được lẽ vô thường sinh diệt. Nơi thân thì ngũ tạng lục phủ từng tế bào lão hóa từng phút từng giây, tâm thì tham, sân, si, buồn vui thay đổi. Mục đích của đạo Phật là nêu cao ngọn đuốc nội lực kỳ diệu về tri thức chúng sinh. Phương pháp tứ niệm xứ và thân hành niệm của Phật mà Thầy Thông Lạc đã khai thị trong bộ đường về xứ Phật nhất là sự chú giải uyên áo những lời Phật dạy của thầy bằng tâm chứng ngộ chân lý. Thầy đã truyền dạy cho chúng ta rất rõ ràng, dễ hiểu và thực tế để người tu đạt đến kết quả. Không có thầy chỉ dạy chúng ta, thì chúng ta không thể nào hiểu cận kẽ những lời dạy sâu nhiệm của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Thế sự khổ nạn hôm nay đã trưởng lão thích thông lạc tu chứng dựng lại con đường cứu khổ của Phật ngày xưa. Quả thật vậy, trong tập 4 những lời gốc Phật dạy, thầy đã khẳng định nếu chưa chứng ngộ chân lý thì làm sao thấy được cái sai của Đại Thừa và thấy rõ các tổ. Các tăng sĩ sau Phật chưa chứng ngộ chân lý đem tưởng giải luận chiết viết kinh, tạo luận mạo danh Phật dẫn dắt Phật tử tu tập sai đường lối của Đức Phật ngày xưa. Vì như ai có sống trong cái giá lạnh của nước Nga sẽ biết cái giá lạnh ấy là như thế nào trưởng lão thích thông lạc đã tu tập theo đại thừa mấy mươi năm, nên quá rảnh cái sai của đại thừa. Cái mốc thời gian hình thành nên Phật giáo đại thừa ở niên đại nào, sau Phật mấy trăm năm, hậu quả của cả một cuộc đời tu theo đại thừa sẽ như thế nào. Vì thế, sau khi áp dụng phương pháp tu tứ niệm xứ của nguyên thủy Phật giáo mới đạt thành chánh quả. Ngài nhận ra rằng, chỉ có lời dạy nguyên thủy của Phật mới chính là liều thuốc cứu tinh cho nhân loại chuyển đổi nhân quả, làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Đức Phật xưa cũng vậy đi tầm đạo và tu hành sai lầm với các thầy đạo sĩ ngoại đạo, lục sư ngoại đạo, cùng với năm anh em của Kiều Trần Như. Nếu chúng ta tu hành chứng đạo như Đức trưởng lão, lúc đó sẽ vào Niết Bàn hỏi Phật chúng ta sẽ được Đức Phật nói cho mà nghe cái nỗi khổ tâm khi tu sai đường đạo và giá trị siêu việt của chánh Phật Pháp. Quý bạn có nhân duyên đọc những bộ sách của Đức Trưởng Lão chỉ dẫn. Có kính tin tu tập tứ niệm xứ, thân hành niệm, như lý tác ý. Quý vị sẽ thấy tính hấp dẫn và rất khoa học hữu hiệu của các pháp tu đó. Nó có công năng tạo ra nội lực Mấu chốt của nó là hướng cái tâm thiện, tác động ý thức của mình. Nói cho dễ hiểu hơn là, chúng ta thường tập luyện ý thức ra lệnh cho thân hành giúp tâm kiểm soát, tỉnh giác trong mỗi hành vi. Như chúng ta đã biết Trung tâm Phục hồi chức năng ở Chicago, Hoa Kỳ, các nhà vật lý liệu Pháp đã trình làng sự thành tựu khoa học về đôi tay bằng kim loại cho những nạn nhân bị cụt hết cả hai tay. Đôi tay sẽ hoạt động gần như người bình thường, các nhà khoa y học kỳ tài sẽ cấy trên thân người đó cái máy đón nhận tín hiệu từ điện trường phát ra của não. Có thể chúng ta nên hiểu rằng tín hiệu điện từ trường đó chính là ý thức. Cái máy đó xử lý thông tin và ra lệnh cho đôi tay đó làm việc. Người được gắn đôi tay họ nói rằng như có đôi tay ấy nên đã giảm bớt rất nhiều nỗi khổ của sự thiếu đôi tay trong đời sống nhân quả. Máy in vi tính cũng vậy. Trong hàng trăm trang giấy, thí dụ chúng ta muốn in trang số 10, nó sẽ in chính xác trang 10 không sai. Những sự kiện trên đã minh chứng pháp thân hành niệm của Phật có giá trị quý báu vô song, không ảo tưởng, không mơ hồ. Tâm làm chủ thân, tâm làm chủ nhân quả khổ đau thoát sanh tử. Chứng minh cho mọi người thấy rằng đạo Phật không chấp nhận có thế giới siêu hình, vay cầu tha lực, thần linh. Đạo Phật rèn luyện tâm có kỹ năng, có nội lực viễn ly ác pháp. Còn chúng ta thì sao? Sau hơn gần 40 năm xuất gia tu hành bảo tham, sân, si hãy dừng và đoạn diệt, nhưng nó rất lì lợm không chịu dừng, hoặc nó dừng trong ức chế nhất thời rồi lại bùng lên y cũ như thời chưa xuất gia. Có phải vì chúng ta không nắm được căn bản pháp tứ niệm xứ như lý tác ý và thiếu phước không được bậc chứng ngộ chỉ dạy, giống như học lóm hoặc học nghề từ các kỹ sư không lành nghề thiếu đạo đức nên giữa đường bơ vơ, giang dở. Trong khi viết bài này tôi được chị Thu Phương tường thuật trực tiếp chuyến đi nối vòng tay lớn chị Đằng Vân qua nửa vòng trái đất về thăm lại thầy trưởng lão bổn sư và các bạn trong các nhóm nguyên thủy. Chị kể về chuyến đi Cam Danh, Nha Trang, nhưng chuyến đi Đà Lạt có nhiều kỷ niệm ra giết nhất và cũng rất đáng cay nhất. Sau khi vượt qua thung lũng tình yêu, lên đến đỉnh đồi thông xanh biếc, xứ cung đình hồi ức của vua Bảo Đại Phong Kiến, huynh đệ dừng lại nghỉ chân để cùng thưởng thức món đặc sản sữa đậu nành nóng của xứ lạnh sương mù, rồi đến ngắm thác Bren hùng vĩ và sang chiêm ngưỡng tượng Đức Phật đang giảng pháp tứ diệu đế với năm đồ đệ Kiều Trần Như, được an trí trước tịnh xá Ngọc Thiền. Quý bạn tôi có kính tặng cho nhà sư trẻ Giác Bình đang tu học tại tịnh xá gần tháp nhạc gành mây trắng thơ mộng đó cuốn kinh vàng những lời gốc Phật dạy tập 4 với tất cả tấm lòng yêu thương phận chúng sinh như mình trên bước đường chứng ngộ chân lý. Thác cứ chảy về một phương trời vô định, mặc cho dòng xanh tử vùi dập kiếp bùn bụi thương đau. Tịnh xá Ngọc Thiền, điểm dừng chân tham quan cửa vào thành phố Hoa Lệ với thác Bren huyên náo người, ngựa, cỗ xe. Vươn lên giữa đèo rẽ vào hồ Tuyền Lâm là Trúc Lâm Thiền Viện đắm chìm trong sương mù ảo ảo, hư hư trắng xóa núi đồi với dòng người ngược xuôi lên xuống tham quan. Chúng tôi cũng thường đến thiền viện Trúc Lâm Đài Các như vườn Thượng Uyển, nhưng nó không mang sắc màu nhân loại như sử quán thi trăm hoa đua nở. Tôi cũng đã có tâm trạng buồn sâu lắng, như các bạn tôi. Đi đến đó để rồi chuyến hồi hương ghi vào ký ức niềm khoác khoải về tấm bản đồ thiền viện Phật giáo lo chăm quén cỏ hoa để tạo cảnh quay phim, chụp hình làm vui mắt trần dục cho khách du lịch tham quan. Buồn cho muôn vạn sắc hoa vô thường, đẹp rực rỡ trong cái nắng ban mai, nhưng rồi chiều hôm hay một ngày nào đó nó lại tàn tạ đau thương. Chuyến đi đó các bạn mến thương của tôi buồn lắm phải không? đừng buồn nhé. Hãy tác ý để tâm như cục đất, ly dục, ly ác pháp đi sẽ hết buồn. Đây là giáo trình cơ bản của Đức Như Lai chỉ dạy cho chúng ta thành tựu bất động tâm định. Bất động tâm là tâm ly dục, ly ác pháp, do giới luật, công phu mà có nội lệnh, có sự mở mắt chào đời của thất giác chi, của tứ thánh định, của tứ thần túc. Máu và nước mắt của thầy mình đã trải nghiệm cho tình yêu thương đó. Ngài dạy chúng ta, chúng ta sơ ý vội quên lời, chúng ta không nhiệt tâm tu. Hoặc là tu tập độc cư một thời gian bỗng có thần thông tưởng, trưởng lão dạy hãy xả bỏ tiếp tục nấu quả đạo cho chín mùi đừng bị sống nhăn. Chúng ta không chịu nghe vì chấp thần thông tưởng hoặc có chút danh lợi ám nhãn, chúng ta thiếu cảnh giác nên chúng ta dấn thân vào con đường tội lỗi, đạ lạc có khi mắc mưu giặc gây ly gián mất đoàn kết nội bộ. Than ôi! Bởi vì chúng ta thiếu ý thức lực thiện, nên chúng ta phụ lòng trông đợi ơn giáo dưỡng của Thầy. Chúng ta tạo nhân bất thiện sẽ chịu quả nghiệp bơ vơ. Cũng như vị sư Brand đó đã không lịch sự cảm ơn Pháp Bảo thì thôi, lại quen theo lối ngã mạn tham, sân của người tục lụy, Ông đem trả lại những lời gốc Phật dạy tập 4, còn thơm mùi mực tuệ giác của Đức trưởng Lãng Ân Sư. Chắc có lẽ vị sư trẻ ấy giận hờn câu nói một chàng hiệp sĩ mù dạy đường gươm nguyên bá nơi chùa Thiếu Lâm cho những người mù thích học kiếm pháp phải không sư. Lại thêm một vị sư lớn tuổi nữa lại mai mỉa đắng cay tự thị chẳng chút thương tình, sách này chưa được kiểm duyệt cấp giấy phép, sao dám mang đi truyền bá. Anh Tê Tề Dũng Giạc thư rằng, kính bạch sư, sau khi in ấn, xuất bản với tâm nguyện kính biếu bộ sách Đường về xứ Phật hơn 1 tỷ vừa xong. Bộ sách kế tiếp sẽ là những lời gốc Phật dạy đang hợp đồng với nhà xuất bản trừ kinh phí sẽ tiếp tục in ấn phát hành. Đức trưởng lão sẽ kính biếu cho những thiện tâm hữu duyên, hữu phước trong nền tránh Phật Pháp. Sách này hiện giờ phổ biến nội bộ giúp chuyên môn cho giới tu sĩ và cư sĩ chân tu. Sách hàm chứa những lời ngọc vàng của Đức Thích Ca. Được giảng trạch qua ngòi bút đầy chất trí tuệ, chứng ngộ, rất ích lợi cho nền đạo đức nhân loại. Tạng kinh Nguyên Thủy Phật giáo vốn là kinh cô động nền đạo đức nhân bản, nhân quả cao quý của loài người được dẫn nhập trong đây thiết nghĩ tất cả chúng ta là những hạng phàm phu thì chỉ có niềm kính trọng, chứ không ai dám ngã mạn tự xưng mình là kẻ có đủ tư cách để kiểm duyệt kinh. Động từ kiểm duyệt được áp dụng cho những kinh sách luận thuyết tà pháp núp bóng trong Phật giáo gây hại cho tư tưởng con người, từ đó dẫn đến sự đổ vỡ đạo đức, mất ổn định cho xã hội, quốc gia. Nhất là làm méo mó lý tưởng, lạc lầm tránh kiến, hơn nữa những tu sĩ ngộ độc tà kiến sẽ đi trên những nẻo đường nhiều lối rẽ hoang mang, gió bụi đầy trời. Nhà sư trẻ tiếp lời, vạn vật xung xuê tùy theo môi trường mà sống, đâu ai có thể bắt nó phải sống khác với môi trường. Người ta có quyền tu theo sở thích riêng của họ. Nhưng, xưa thì tu theo số đông đại thừa thầy tổ, chớ không thể nghe theo đường lối độc cư ly tục của thầy thông lạc dạy khác với thầy tổ cổ kim. Anh tê tê đáp, Bạch Sư, đạo Phật là đạo vượt lên đau khổ cuộc đời bằng chính cái tâm ly dục ly ác pháp, qua hình ảnh người xuất gia sống độc cư ly tục. Xuất gia ly tục chính là những bậc sư, thầy đã rời khỏi môi trường sống phiền lụy, khổ đau của cuộc đời, có phải vậy không thưa sư? Cũng như vậy, môi trường mà loài sen đang sống có phải là bùn bẩn hay không? Nhưng có một điều bí ẩn mà sư không muốn biết, hay như một số giảng sư rốt kinh nghiệm tu chứng, nên giảng rất sai về nguyên lý cộng sinh, tranh chấp với chướng ngại pháp để sinh tồn, hướng đến. Vươn lên đón nhận dưỡng khí nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trong ý niệm tịnh khiết ly ác pháp, hòa với thế tục nhưng không đồng với thế tục, hòa nhưng không đồng, sống tự tại với đời sống giải thoát. Như vậy có phải chăng là con người hay vạn vật luôn luôn vượt lên chính bản thân, môi trường, khổ cảnh để có cuộc sống yên vui, thăng hoa trí tuệ hay không? Ý của sư rất chung chung giống với nho giáo gọi là hợp với lẽ trời, thuyết định mệnh, quan niệm này rất phù hợp với tâm tiêu cực. Nhận thức của sư còn chịu áp lực của tường dục, còn mơ hồ chưa định hướng rõ lý tưởng đi tìm chân lý, giác ngộ chân lý và chứng ngộ chân lý. Sư khoác lên mình chiếc y bá nạp, nhưng hoàn toàn không thực hiện đúng theo lý tưởng giải khổ của một nhà sư khất sĩ. Nội dung của bộ những lời gốc Phật dạy là tiếng nói của một trái tim đầy nhiệt huyết, trải cho ta một con đường đi đến chứng ngộ Phật quả, làm chủ sanh tử, chuyển đổi dục vọng thành niết bàn. Thế có phải tha bà là môi trường sống đầy bể dâu, khổ đọa và niết bàn có phải là môi trường tịch tịnh, giải thoát, ăn vui không thưa sư? Đâu có ai bắt buộc sư. Khi sư là người từ giả môi trường đời qua môi trường đạo, nhưng bây giờ lại giờ chứng muốn ở mãi trong môi trường danh lợi, có rất nhiều đệ tử không biết dẫn tâm vào đạo. Bán đứng cuộc đời mình, cúi đầu nô lệ, phục dịch cho những ông tăng, bà ni sát thủ Phật giáo qua lối sống chẳng giống Phật chút nào. Nói cho rõ hơn là họ đang hành trì hỗn tạp những phương pháp tu của ngoại đạo, khinh thường giới luật. Các kinh A-di-đà, kinh Pháp Hoa, phẩm quán thế âm trong bộ chân lý khất sĩ chịu ảnh hưởng nặng của Đại Thừa Trừ Tượng, đánh mất Pháp như lý tác ý của Phật. Hình thức tu tập của các nhà sư khất sĩ hôm nay không có đi bát như các sư nguyên thủy. Các sư cho rằng đi bát cực nhọc, quê chết nên đành nhẫn tâm để cho bọn ma đạo khất cái vào bụi chuối cởi tạm y phục đời, khoác lên mình tấm y vàng là sắc phục thanh khiết của Phật để gạt người tín chủ hào tâm. Tín chủ rất sùng kính đạo từ bi mầu nhiệm thanh cao của Phật nào có biết đâu rằng những con ma đang đội lốt, đang tạo tội địa ngục A Tỳ nên họ cúng rất nhiều tiền bát Phật chỉ nhận những phẩm vật dâng cúng tịnh chay, không bao giờ nhận tiền. Bát của ma thì đầy đô la, tiền giấy, bạc xu. Về phòng trọ bến xe thay đổi xiêm y, hay đến những bất tịnh tự ở vùng núi Sam, họ súng lại với nhau bạc bài, nhậu nhẹt tương bừng, bí tỉ, làm ô danh Phật giáo. Đạo đức Phật giáo phải đâu là như vậy thưa sư? Ai chấp pháp mà để cho bọn tội phạm ấy lộng hành chính là những người xem thường tự do tín ngưỡng, đi ngược lại luật pháp tôn giáo đạo Phật. Sư hãy vào mạng nguyên thủy trơn như chấm nét để biết rõ hiện có hàng chục ngàn người Phật tử trên thế giới đang nghiên cứu học hỏi. Các tu sĩ, cư sĩ từ Bắc, Trung, Nam cùng Phật tử nước ngoài hàng năm về tu tập đạo đức nhân bản với Đức trưởng lão tại tu viện Trơn Như, Họ kính trọng ân đức sâu nặng của Đức trưởng lão viện chủ, họ nhiệt tâm tu tập. Nhưng bên cạnh đó cũng như thời của Đức Phật Thích Ca hành đạo, lại có một số người không giữ nổi điều quy của Phật luôn tìm cách chống phá, nói xấu, ác khẩu ly gián và rất nhiều thủ đoạn khác. Vì sao? Đâu có gì lạ. Đó là phản ứng ngược của ngoại đạo, của Đại Thừa Thiền, Mật tịnh độ tha cầu. Vi khuẩn của mê tín, ảo giác thần quyền, tha tưởng rất nhạy cảm với nội lệnh nhân bản, nhân quả của nguyên thủy Phật tổ Thích Ca. Tuyệt vời hơn, vì Đức trưởng lão Thích Thông Lạc sau khi tu chứng thấy đạo Phật suy đồi, tu sĩ pha giới do ngộ độc kinh sách kiến, tường giải của các tổ không tu chứng khiến cho tăng, đi như người thế tục. Nửa đời, nửa đạo không thông suốt pháp tu, vì thấy chánh pháp của Phật bị bà La Môn đồng hóa thành đa thần giáo, nên Ngài Thông Lạc triển khai đường lối tu tập chân chính của Phật để lợi ích cho người tu. Những người chống phá, kích động, gây khó khăn cho công cuộc Hoàng Dương tránh Phật Pháp của Đức Trưởng Lão thì họ chính là những tu sĩ Phật giáo bị biến tướng theo danh lợi. Họ đang khủng bố tri thức tiến bộ trên lộ trình tranh kiến nhân bản, phủ nhận quyền sống bình an hạnh phúc của dân tộc, của loài người. Họ muốn duy trì một Phật giáo thế tục mà người đời hôm nay rất xem thường, mất phương hướng giải thoát. Có lẽ họ dự đoán rằng dòng chân lý của Phật lan tỏa tới đâu thì thiện pháp trổ hoa giới hành đến đó, nên ngoại sư đạo bẻ vụn giới sẽ bị những người Phật tử năm xưa thông hiểu giới đức lên án nghiêm khắc. Vạch mặt chỉ tên và thế là họ sẽ không còn miếng đất lợi danh béo bở để chú nương vào trục lợi cầu danh. Chúng tôi vô cùng chua xót vì có một vài bạn đồng môn, các bạn là những người trí thức nhưng chưa chứng ngộ ý thức lực thật sự. Có đôi chút tưởng lực vội cho là đã làm xong việc cần làm, vội vã xuống núi đi giảng đạo, làm Bồ Tát, tát sông mê. Nghe rằng ở hải ngoại có bạn đã bỏ hàn con thuyền tránh đạo theo một giảng sư phú tăng, làm tiếp thị giao bán những băng pháp với sự bóp đầu, nặn chán xảo thuật vi tính nghiệp dư. Kỹ thuật điện ảnh biến hóa, tàng hình phù phép rất tinh, ảo thuật trông rất hấp dẫn, thần thông tưởng trong kỹ xảo làm phim là một bước nhảy vọt trong sự nghiệp khám phá tưởng thức hoạt động trong giấc chiêm bao của những thước phim mà não bộ đã quay. Vì thế mà họ vi tính nên những chư thiên từ cõi trời ảo thuật, dầu sức tưởng tượng bay xuống tán hoa cúng dường theo từng phối cảnh do giảng sư thuyết minh. Tái tạo vào đĩa đại thừa bằng cách chấp vá những ký ức tưởng, ví dụ như Đức Phật cầm hoa sen giơ tay lên và ông Ca Diếp cười tỏ ý liễu ngộ Phật Pháp. Phật niêm hoa Ca Diếp mĩnh môi hàm tiếu, dễ ợt. Như phim hoạt họa mua vui cho các bông hoa nhỏ nhi đồng. Ông ta thuyết pháp hay đang hóa thân làm nghệ sĩ hài với tín chủ. Ông hòng lóm vài ba câu đạo đức lên mặt dạy đời khi tự thân phá giới chính là đại mà thiếu đạo đức. Nổ đinh nổ đám tạo dáng từ thiện để lôi kéo mua lòng thính, khán giả cạn cợt về giới luật Phật giáo. Pháp lý ông vay mượn thực chất nặng thần quyền lai kinh vệ đà đâu từ kiếp nào, du ngủ con người trong thế giới mê tín, vì thế làm sao có được tránh kiến. Làm sao Phật tử có được hạnh phúc? Làm sao con Phật hiểu biết đạo Phật hoàn toàn nghiêm túc? Nghe thì bùi cái lỗ tai, nhưng chẳng biết pháp môn nào để giúp cho chính thân tâm mình có được sự thanh thản, an lạc, không còn làm khổ mình, khổ người. Quý vị có biết đâu rằng muốn thanh thản an lạc, vô sự thì tâm phải ly dục ly ác pháp. Có được tâm ly dục, ly ác pháp tất nhiên là phải có giới hạnh, có được phẩm chất đạo đức thanh cao. Thưa quý vị có phải giới luật là mẹ đẻ của định, tuệ không? Thế thì người tu sĩ không giới hạnh là sự nghiệp tam minh lục thông đã bị phá sản rồi. Cũng như vậy trong xã hội đời, trên mọi lĩnh vực cuộc sống, tất cả chúng ta không thể nào trái với đạo đức pháp luật. Về mặt đạo nếu tăng ni phóng giật theo danh lợi thì không phải là tăng ni Phật giáo. Cần phải chỉnh đốn lại giáo đoàn tăng lữ, ni chúng Phật giáo hình thức sinh hoạt của giáo đoàn tăng lữ trái với bản sắc giải thoát của Phật giáo thì tất cả hàng Phật tử có chọn tấm lòng vì chánh pháp của Phật, phải nhận thức đúng đắn mà xa lánh loại trừ, để khỏi bị lừa đảo hao tiền, phí mất thời giờ quý báu. Họ cần phải ăn mặc khác với y áo của Phật. Họ phải tự ly khai khỏi Phật giáo, trả lại sự giải thoát tránh trơn màu nhiệm của đạo Phật những trang kinh dạy về thần quyền ảo giác, những tu sĩ sáng tác nhạc, làm thơ khóc gió, thương mây, viết thư pháp, thì quý vị ấy là nhạc sĩ, thi sĩ, nhà luyện chữ chứ không phải là tăng sĩ giải thoát. Vì sao? Vì còn phóng dật như người thế gian, không thể nào vượt qua sông ái, nên bị ngàn thước nước vùi thầy. Đức Phật dạy, ta thành tránh đẳng, tránh giác là nhiều tâm không phóng dật. Ăn ngủ phi thời là đất sống của dục. Thế nên khi còn dục mà vội xưng mình là sen, là đất thì tội cho sen, cho đất lắm người ơi. Lời của kẻ phàm thuyết giảng ra không che giấu được người có tránh kiến, già dặn kinh nghiệm đã được đức trưởng lão rèn luyện. Quý vị khéo léo gợi ý cho các đệ tử nai tơ của quý vị ngầm hiểu rằng ta đã có định, có tuệ nên nói pháp bất tận hơn cả Ngài Vĩnh Minh, Ngài Lâm Tế Trảm Miêu. Dục là sức hút của trái đất, chúng ta chưa thể thoát được lực hút để tự thoát ra ngoài vũ trụ vì chúng ta sống còn đầy đủ ngũ dục, rất sung mãn dục trong lòng. Đất luôn có tạp khuẩn, hóa chất có lợi và cũng rất độc hại, nhờ lực trí tuệ làm cho đất trở nên hữu ích và không là phế phẩm, không còn chịu luân hồi bởi kiếp bụi bùn. Lực trí tuệ có được nhờ an trú trong thiện pháp, trơn tránh giới hành, pháp hành màu nhiệm của Phật mà Đức trưởng lão đã truyền dạy. Tôi chợt nhớ chị Hương Quang hỏi tôi rằng, nhiều năm gian khổ đã đi qua, trưởng lão đã hết lòng từ bi thương chúng sanh như thương con. Dựng lại nền đạo đức nhân bản, trao dạy pháp hành, giới hạnh giúp chúng sanh biết phương pháp làm chủ sinh tử. Nhưng tại sao người ta cứ mãi chống phá, ác khẩu, ly gián, rồi tự đưa mình đi vào con đường tà pháp, tưởng Pháp và lún sâu vào đại thừa ảo giác không lối thoát. Kính thưa chị, chỉ một vài người thôi cũng đủ làm thất điên, bát đảo Phật địa trơn như. Vì những người đó, còn trong chùm nhân quả chân như, chưa giác ngộ chân lý, bởi thảm họa của mấy ngàn năm ngoại đạo che mờ trong lớp bùa chú thần quyền, diễn giải sai ý Phật do chưa chứng đạo. Ngày xưa Phật tổ đã bị đề bà Đạt Đa nhiễu hại, 62 luận thuyết chống phá dữ dội, ngoại đạo chen vào dòng tộc của Đức Phật gây tranh chấp chia rẽ, Phật phải vào rừng ẩn cư. Ngày nay Đức trưởng lão cũng ẩn, im lặng như thánh. Chắc có lẽ đó là di truyền để mở màn tránh chi kiến cho nhân loại. Cũng là một đề tài nghiên cứu chuyên sâu về nghiệp, về nhân quả. Chúng ta, cũng như rất nhiều quý tăng ni đã giác ngộ chân lý, vì thế hoa từ bi sẽ mang đầy hương vị giải thoát bên tổ đường của Thánh Tăng Đắc Đạo. Chỗ nào có Thánh Tăng chỗ đó có giải thoát. Một vài người bạn thân của mình chưa có diễm phúc nếm được mùi đạo vị của Pháp hành, chưa có vinh hạnh thưởng thức đôi chút trạng thái thanh thản, an lạc. Nhất là niềm kính tin Phật, kính tin đức trưởng lão của họ bị chi phối bởi danh lợi, ngã tưởng của kẻ thân tín trong chùm nhân quả sách nhiễu, gây lung lạc họ mất niềm tin họ sẽ chịu nhân quả hành xử. Chúng ta hãy thực tình thương yêu và đoàn kết, xả tâm thật tốt có như thế sẽ sớm bước lên bờ thánh quả. Đức trưởng lão đang trông đợi những đứa con hiền giác ngộ chân lý, hướng đến chứng ngộ chân lý để chân lý được hộ chỉ. Những lời gốc Phật dạy mà Thầy Thông Lạc chú giải là lộ trình vi diệu đã được trao dạy trang bị với tất cả lòng đại bi vô lượng. Thiết nghĩ rằng ai cũng nhận ra điều đó. Đừng nên nghĩ rằng ông sư trẻ Brand đó cũng như những kẻ thân tín kia không thấu hiểu lời dạy của trường lão. Sở dĩ họ phủ nhận, chạy trốn, chối từ sự thật vì họ chưa thoát ra được vô minh tưởng và bị vùi dập bởi gió mưa mịt mùng của lợi danh ngã mạn, tà pháp huyễn hư. Phước đức ngàn đời mới có được những lời Phật dạy. Chúng ta như con rùa mù tìm được bọng cây. Vì đôi mắt tục vô minh chưa nhận thức, giác ngộ rõ ràng bốn chân lý mà Đức Phật chỉ dạy. Nay Đức trưởng lão đã vẹt màn vô minh, tích cực triển khai chân lý tứ diệu đế, xây dựng kiên cố tám nấc thang thánh lộ. Chỉ có những kẻ khùng mới chẳng chịu nghe và tu tập theo Ngài. Tuy nhiên hành trình thánh lữ cứu đạo, cứu người và cứu vạn loại chúng sinh của Đức trưởng lão còn lắm chân chuyên bởi vì đã trải qua một thời gian quá dài, 2.500 năm sau Phật nhập diệt, những thánh đệ tử của Phật lần lượt nhập Niết Bàn vì thế mà Ba Tuần lái ý kinh, lời dạy của Phật thành những triết thuyết ba su, giải tiền. Ngày nay chúng ta vẫn còn nghe con cháu của nhà ma khô môi, múa mỏ mà nghe lòng xót xa, giờ cười, giờ khóc. Thấy những tượng di lặc phơi bụng, chuẩn đề nhiều tay của ngoại đạo tưởng, sản phẩm của tà kiến, ảo hư xâm phạm đất chùa mà lòng đau như cắt. Đạo Phật vì thế mà bị biến tướng làm chỗ dung thân cho tà tăng, tà ni phát triển thần quyền, mê tín thành một thói quen phong tục. Căn bệnh lạc hậu này mỗi người cần tự chữa trị để có hạnh phúc, thịnh lạc. Chúng ta cũng nên thông cảm cho mọi người, hoặc thiếu những phương tiện truyền thông, do chưa thông hiểu Phật giáo một cách đúng đắn nên đã vô tình cổ vũ, ngợi khen danh bằng lợi bằng tăng phá giới. Vì thế mà sứ mạng chấn hưng Phật giáo đầy rẫy trông gai, càng trở nên gian khổ, phước chúng sanh chậm bén dễ thành khối trên đất địa như lai. Chúng ta nên hiểu thật sâu sắc rằng, dù thế lực họ còn rất hung hãn, mưu mô rất xảo quyệt, nhưng không thể nào đảo ngược chân lý mãi. Khi có vị thánh tăng thì nền đạo đức nhân bản được dựng lại, nếp sống văn hóa thanh lương của nhân loại sẽ được hấp thu, được điều chế lại trong xã hội, đẩy đà vươn lên cho dân tộc. Chúng ta đã thấy đó, pháp luật đã và đang có ý nghĩa lớn trong đời sống xã hội văn minh. Những ai đi nghịch lại thì mỗi hành vi nhân quả sẽ thể hiện tính nghiêm minh của nó. Bánh xe nhân quả sẽ thức tỉnh lương tâm nhân loại đi về với nẻo thiện lành. Sống chung với thiện pháp từ đó sẽ làm chủ sanh tử, mở ra lộ trình an vui giải thoát nhiệt tâm rồi mài có ngày thành công. Chỉ trừ Phật tử, tăng lữ, tu sinh không nghiêm túc hành trì theo giáo pháp của Phật mà trưởng lão đã dày công dựng lại thì sẽ chịu lấy sự thất bại, mất niềm tin với mọi người. Những bức tâm thư của Đức trưởng lão Thích Thông Lạc là dòng suối từ có sức trở vạn năng những cuộc đời bơ vơ, vun đắp cho ý chí vững vàng vươn lên đoàn kết, xóa bỏ tị hiềm, ngũ triền cái trong mỗi chúng ta. Bởi vì lòng ích kỷ, nhỏ hẹp luôn bám chặt trong mỗi cuộc đời. Chúng ta đang trên lộ trình buông nó xuống bằng phương pháp nhắc cái tâm, chứ tận cái ác, nuôi dưỡng chánh niệm. Chúng ta thực sự thương bổn sư khi chúng ta thực sự giác ngộ chân lý. Lúc đó niệm ác, ly gián đã được phủi sạch, vì thế mà được giải thoát. Nối chặt vòng tay trong niềm ăn vui ly dục, ly ác pháp. Có ly dục lý ác pháp nhiều thì chất liệu thương mình, thương người sẽ được tăng theo tỷ lệ thuận của tâm ly dục. Công thức ly dục, ly tham, đoạn ác câu hữu, kết hợp với giới hạnh, giới hành, giới đức, muôn thở vĩnh hằng rất hiệu quả cho tam minh, lục thông mà Đức trưởng lão đã chỉ dạy. Chính sự giác ngộ sâu sắc tư diệu đế giúp chúng ta ôm chặt chiếc phao tránh đạo không giác ngộ sâu sắc dễ trở thành tà tăng chê ngược lại Đức Phật là tà kiến. Chê những người miệt mài độc cư tu tập trong thất là ích kỷ chẳng có lợi chi cho đời. Ông giảng sư ấy rất sai lầm khi nói chật bàn đạp như vậy. Vì như muốn trở thành nhà y học lành nghề để sau này cứu người chẳng lẽ 7 năm khổ luyện là phi lý, là ích kỷ hay sao? Tôi nghĩ rằng với pháp hành tuyệt vời mà Đức trưởng lão truyền dạy nhất định trong 7 năm trở lại sẽ chắc chắn có kết quả cho những ai đặt chọn niềm tin vào Đức trưởng lão và tinh cần tu tập. Lúc đó tha hồ mà cứu đời. Chỉ e sợ có một điều là họ không thích chúng ta cứu. Chúng ta sẽ thấy quẫy gần chết đi thôi. Nhà sư Thích Chân Quang thuyết rằng ta vâng lệnh cõi trên xuống trần gian để lãnh đạo thế giới. Kẻ si mê nể phục cả tin, Người trí, giác ngộ chân lý thầm kêu trời, hỡi ơi, cho buổi chiều tàn Phật Pháp. Thế cho nên Đức trưởng lão thầm than. Những buổi chiều tà mưa phủ trắng, thầy cười tha thứ kẻ vong ân. Ngài tha thứ, khoan dung, từ bi vì Ngài hiểu rõ lòng dạ của con người, nhân quả nghiệp lực của mỗi chúng sanh. Trước đây tôi thường thắc mắc tại sao trưởng lão dạy pháp tận lực như vậy mà các tu sinh tu tập khá lâu lại không chứng quả. Nay đã được giải bày, vì các tăng, ni tu sinh, cư sĩ thường hay phá độc cư, chưa thiệt tình tin đức trưởng lão và phần đông do tiêm nhiễm đại thừa trở thành kẻ khuyết tật tránh kiến. Vì cái núi ngũ triền cái quá lớn nên phải có thời gian dài. Ôi, tội nghiệp cho lũ chúng ta. Một điều không may lớn là cốt thép bê tông giới không được kiên cố trên cái nền thánh quả. Danh từ đạo Phật trên toàn cầu chỉ là cái vỏ. Bên trong rồng tuếch. Quý vị tìm đọc đường về xứ Phật, những lời gốc Phật dạy sẽ biết rõ. Quả vị A-la-hán là kết quả viên mãn và là một công trình thiết thực để lại cho đời sau có phương pháp tự cứu khổ, giúp cho chúng ta có đủ năng lực, đem đến ích lợi cho cuộc đời những danh tăng, các nhà truyền giảng kinh Phật trên toàn cầu nếu cứ chấp cứng lối mòn của Đại Thừa thì sẽ mãi giảng sai đường lối tu tập của Đạo Phật. Chúng ta hãy nghiên cứu chuyên sâu Phật giáo Nguyên Thủy và dòng Phật giáo tự xưng Đại Thừa, ta thấy khác biệt nhau rõ ràng. Chúng ta phải có tránh kiến và niềm tin từ trong cõi lòng có hạnh phúc, do tu tập có kết quả hữu hiệu những pháp môn của Đức trưởng lão chỉ dạy. Đạo Phật chân chính là đạo Phật không làm khổ mình và tha nhân, toát ra tính nhân bản cao, từ bản chất chân thực giới hành, giới đức. Có điều kiện xuất ra là có phước báu hơn người. Vậy chúng ta hãy thực hiện lý tưởng ly dục, ly ác đó là cứu cánh cho đời sống. Đó là con đường đến với quả vị A-la-hán. Tu viện chân như mong mọi người hiểu rằng nó là cái nôi thánh đạo, là quốc độ Phật đương đại chung của tất cả loài người, là cái nơi để thánh tăng cứu khổ quần xanh. Không phải là nơi để một vài cá nhân thủ hữu lợi dưỡng, dễ rơi lộng quyền. Chúng ta bỏ phí thời gian không tu tập, lại kết bè kết nhóm là tự đánh mất mình, tự làm giảm mất công đức và niềm tin nơi thánh tăng. Có nghĩa là chúng ta không có niềm tin nơi thánh quả vì thế sẽ vụt mất cơ hội giải thoát. Kho tàng giáo lý do Đức trưởng lão biên dặn với bút lực tam minh vì thế là nguồn chân lý vô giá, thiết thực cho con người. Nguồn chân lý ấy khẳng định Phật giáo là đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, vì nó không lừa đảo, mê tín thế giới siêu hình như những giảng sư danh lợi đang tuyên thuyết trong xứ và trên toàn thế giới. Đạo đức nhân bản là sản phẩm trí tuệ, giúp chúng sanh có lộ trình thông lưu, có pháp hành cụ thể, có giải thoát an vui. Chỉ cần giới luật nghiêm túc, hành trì nhiệt tâm nhất định sẽ thanh thản, an lạc và vô sự. tránh niệm tĩnh giác nuôi nấng ý thức lực, rõ phân tà tránh, kiên cố lý tưởng giải thoát. Sản phẩm đại thừa kiến giải lòng vòng, thịt mù lối đi. Do thất hạnh vì không giới nên rất nhuốm mùi đạo đức giả. Không phải là sản phẩm tinh thần đạt chất lượng, nó được thay ngén từ những tổ sư ngoại đạo đổi mới đạo Phật theo con đường phàm tục, biến tướng như một xã hội Phật giáo, sinh hoạt tầm thường như người đời. Đi tới đâu cũng nghe người ta rèm chê tăng sĩ ngoại đạo, chọc phú tăng trong cái lăng kính, Bồ Tát hạnh, nhập đời tạo danh, trục lợi buôn thần bán pháp. Tăng sĩ không nghiêm giới hạnh sẽ dễ ngươi giỡn mặt với thánh tăng. Trên pháp hội cư sĩ vô phép thầy ơi, thầy à. Lòng từ bi của Phật của vị A-la-hán vô bờ bến, nhưng không phải đó là cái cớ để cho thiện nam tín nữ lạm dụng lòng từ bi lung lăng tâm hạnh, xem thường nhân quả, lơi lỏng sức tỉnh giác lục căn. Được gần gũi thánh tăng, được sanh vào dòng tộc của ngài không phải là cái cớ để tự cao, tự đại, cậy quyền, ỷ thế, ngã mạn, kể công, buông lung đức hạnh, làm mưa làm gió, gây chia rẽ tăng thân, la lối om sòm, hàng ngày làm náo động trốn tu viện chân như, phá sự độc cư của tứ chúng, trù dập những bậc hiền tài, làm ma chướng cản trở đường lối độ xanh của bậc thánh, phá hòa hợp tăng, làm não loạn gây tổn thương tới đạo nghiệp của tu sinh đang nhập thất tu tập. Sự nghiệp của bậc thánh tăng rất vĩ đại cho nên những ai hộ trì sẽ hưởng phước lực vô biên ngược lại làm thiệt hại tranh pháp gây cản trở bước đường chấn hưng Phật giáo cứu độ chúng sanh của Ngài là kẻ có tội với nhân loại, với Phật Pháp, sẽ bị luật nhân quả hành xử rất công minh. Chúng tôi xin chân thành biết ơn quý đạo hữu bốn phương, quý anh chị em khắp nơi trên thế giới đã nhiệt tình phụng sự chánh Pháp, đã có công đức hộ trì trưởng lão những phương tiện thuận lợi để lập lại nền đạo đức nhân bản, nhân quả, Trấn Hưng lại tránh Pháp Phật Thích Ca. Chúng tôi là những người thừa tự tránh Phật Pháp, là những người đã thọ ơn sâu nghĩa nặng đó. Chúng con luôn ghi lòng công đức thâm sâu vĩ đại của Đức Bổn Sư, trưởng lão Thích Thông Lạc. Chúng con nguyện nhiệt tâm, hành trì, tu tập xả tâm như Ngài Phú Lâu Na. Nguyện tuệ tam minh là ngọn đuốc soi đường cho tình đoàn kết yêu thương của các nhóm nguyên thủy trong và ngoài nước nguyện nội lực nguyên thủy xóa tan hiểm khích, để từ đó giác ngộ vô thường, tự biết thương mình, thương người hơn. Chánh pháp đồng hành với nhân loại thì khủng bố, bóc lột, sân nhuế, tham ác, đọa lạc sẽ vơi đi. Chánh pháp luôn là biểu tượng của ly dục, ly ác pháp, là bức tường ngăn trận thảm khổ, thiên tai và để củng cố lại tình nhân loại quy luật nhân quả vũ trụ muôn thở sẽ tỉnh thức mỗi trái tim sinh động qua sự hồi sinh tránh pháp, đẩy lui tà pháp đang có mặt trên hành tinh. Tà pháp đang đóng băng trên mặt trận xanh tử làm cho đường về xứ Phật gặp rất nhiều trở lực. Nay mặt trời tránh pháp truyền hơi ấm, thổi tan bằng sự hồi quy thiện pháp của những con người có lương tri biết nhận chân phải là phải, tránh là tránh, tà là tà không thể đảo ngược được chân lý như bài kinh bát nhã, từ giác ngộ chân lý con người sẽ biết dừng ác, đi theo thánh lộ của Như Lai, cùng thánh tăng chấn hương tránh Phật Pháp. Sức mạnh của chánh kiến sẽ lật nhào tà đạo đang làm khổ mình, khổ người. Chánh Phật Pháp là văn minh, văn hóa, là đạo đức không làm khổ mình, khổ người, là nền hòa bình cho thế giới. Lòng nhân bản là nhịp đập muôn thuở của trái tim biết yêu thương, giải thoát, Chân như ngày 27 tháng 8 năm 2005, HNH và K